con cái chúng ta giỏi thật. Bức thư thứ năm và sáu Có làm mới có ăn Ankara ngày 26 tháng 11 năm 1963 Ahmed thân mến, hãy viết kỹ hết tất cả những gì xảy ra ở chỗ bạn cho tôi như bạn đã viết trong thư trước nhé. Tôi rất thích đọc lá thư ấy của bạn. Tôi đã đọc cho cả một số bạn cùng lớp nghe cả lũ đã bò lăn ra mà cười. Ở đây, thời tiết Ankara đã trở lạnh rồi, vì vậy chúng tôi không còn xuống vườn chơi nữa. Về đến nhà là tôi vội học bài và làm bài tập ngay. Tôi muốn giúp mẹ tôi chút ít trong công việc nội trợ. Chị tôi có vẻ không khoái những công việc ấy lắm, nhất là rửa chén đĩa và lau chùi nhà cửa. Chị ấy chỉ thích ngồi hàng giờ trong bếp để chế tạo thử các món bánh ngọt do chính chị ấy tự nghĩ ra. Mẹ tôi lại luôn có ác cảm với ý thích đó của chị tôi. Bởi vì bà phải gánh chịu hậu quả không mấy tốt đẹp của những cuộc thí nghiệm đó. Có khi mẹ tôi phải mất hàng tuần để sắp xếp lại đồ đạc trong bếp. Ôi, chị ấy làm đảo lộn lung tung, cứ nháo nhào hết cả lên, không còn trật tự gì nữa. Chị tôi đã lớn, tí nữa thì đã đính hôn rồi cơ đấy. Nhưng sau đó ba mẹ và chị tôi đã suy tính lại và thôi. Chút nữa thì ở nhà tôi đã có một cuộc vui, một sự kiện quan trọng biết chừng nào. Thế mà cuộc đính hôn phút chốc đã hóng chuyện vì một lời nói vô tội vạ của chú em tôi, cậu Menti nấy. Nhiều lần, vào các buổi tối, bạn của ba tôi đến nhà chơi hoặc chúng tôi qua chơi bên nhà họ những cuộc gặp gỡ thăm viếng diễn ra thường xuyên, ít nhất là hai lần một tuần. Khi có đủ mặt tất cả mọi người, hết chuyện này đến chuyện kia được nói tới. Nhưng có lẽ nhiều nhất vẫn là chuyện về ông Genel. Ông này thường bị bồ vốn chê bai, nói xấu đủ điều. Chả là ông Genel là ông chủ của cả bốn người mà. Mẹ tôi luôn phải gạt đi. Gớm, tôi đến phát ngáy vì cái ông Genel của nhạc ông đấy. Các ông hãy để cho ông ta yên nè Không lẽ không còn chuyện gì để nói nữa ư Nghe mẹ tôi gắt Các ông bèn nói sang chuyện khác Nhưng cũng chẳng được bao lâu Câu chuyện lại xoay về ông Genel lúc nào chẳng biết Nào là ông Genel có rất nhiều xưởng máy Rằng ông ta có quá nhiều tiền Thế thì làm sao mà chẳng giàu cho được Nhưng mà ông ta lại rất dốt nát Đến nỗi cố sức lắm ông ta mới học hết tiểu học một ông bạn của ba mình cùng quê với ông Chanel đã kể rằng Ông ấy lớn hơn tôi cả chục tuổi Khi ông ta đã học lớp 3 rồi tôi mới bắt đầu đi học lớp 1 Thế mà tôi với ông ấy lại cùng tốt nghiệp trường tiểu học Các anh thử tưởng tượng xem ngài Chanel chúng ta học được mấy năm lớp 4 Ai đời học sinh tiểu học mà râu ria mọc dài chả khác gì mấy ông giáo Ông đồng Hương của Genel còn kể rằng có lần một ông thanh tra đến trường, vào lớp đã tưởng lầm Genel là thầy giáo, còn thầy giáo của lớp đó là một học sinh. Vì thế ông thanh tra mới bảo ông giáo, Nào, em ngồi xuống đi chứ, làm ông giáo bị một phen lúng túng. Thế đấy, tôi đã bảo các anh mà, ốc nó chỉ chứa toàn là đất sét thôi. Ba tôi chêm vào, còn gì nữa, có khi còn tệ hơn nữa chứ. Nếu bạn được nghe hết những lời bình phẩm về ông Chanel nhỉ? Nào là đó là một trong số những thằng dốt nát hàng trăm năm mới xuất hiện một lần trên trái đất. Nào là một biểu tượng ngu muội của nhân loại, vân vân và vân vân. Một ông kể rằng cha ông Chanel đã bảo ông ta Thôi con ạ, à, chả cần học làm gì cho uổng công Thôi thì hãy đi buôn vậy, bà sẽ dạy con cách buôn bán rồi nèo nghe lời cha và chăm chỉ buôn bán đến nỗi vốn liếng cạn sạch và suýt nữa ông ta phá tan hết gia tài của cha. Ấy thế mà, giờ đây ông ta lại giàu quá, giàu đến nước đố đổ vách ra. Theo lời bình của mọi người thì ông Janel là một người rất lười biếng, rất cẩu thả, lượm thượm, nhưng ông ta lại có việc tài bắt mọi người dưới quyền làm việc. Khốn nạn thay cho các nhà kiến trúc các kỹ sư, bác sĩ và luật sư làm việc với ông ta, họ bị bóc lột đến tận xương tủy. Bà tôi cay đắng nói, Thế đấy, bọn mình đã học hành đến nơi đến chốn, đã cố gắng hết sức mình để có bằng nọ bằng kia, rồi cũng chẳng đến đâu. Chúng mình đã được gì nào? Hay cả lũ đã phải cầu cạnh đến tay Chanel dốt nát ấy để có chỗ làm, có cái ăn. Về sự dốt nát của ông Chanel thì ôi thôi có cả một kho chuyện Chuyện nào cũng buồn cười đến chết được Có lần ông Chanel đến Phần Lan với một số giám đốc nhà máy và thư ký riêng của ông ta Họ đã ở đó khá lâu Một hôm, lúc gần về ông Chanel nói với tay thư ký Tôi thích cái nước Thụy Điển này, nó rất đẹp Nghe đồn là ở Phần Lan cũng thú vị lắm Hãy chúng ta thử qua Phần Lan ít ngày xem sao đi một lần khác, khi được biết tên nước mà ông đang ở thăm gọi là nước Thụy Sĩ, ông rất ngạc nhiên. Ồ, thế mà tôi cứ tưởng là chúng ta đang tham quan Ba Lan cơ đấy. Nào, hãy ta thử đi thăm Ba Lan xem sao. Có một lần, khi mọi người đang say sưa nói chuyện về ông Genel như mọi bữa thì Mentin bỗng hỏi chen vào. Ba ơi, nếu ông ta dốt nát, vô học và lại lười biếng quá quắc như vậy thì làm sao ông ấy làm giàu được hả ba? Mẹ tôi liền mắng ác đi. Này, mày có im miệng đi không? Đừng có nói leo vào chuyện của người lớn. Ba tôi thấy cần nói thêm cho rõ. Đầu óc còn chưa thể hiểu được một số chuyện của người lớn con ạ. À. Chị tôi sẽ đính hôn với con trai ông Senel. Lễ đính hôn tuy chưa tiến hành nhưng công việc cũng coi như xong. Tôi không nhớ là bạn đã nhìn thấy chị tôi chưa nhỉ? Chị ấy không giống tôi lắm, hay nói đúng hơn tôi không giống chị tôi mấy. Chị tôi đẹp lắm. Trong nhà, ba mẹ tôi không nói gì về lễ đính hôn với tôi cả. Chị tôi cũng không cho tôi và mentin biết. Nhưng bọn tôi biết hết, mentin còn biết trước cả tôi vì nó rất nhạy cảm với bầu không khí khác thường trong gia đình. Mẹ tôi có vẻ vui lắm, vừa làm vừa hát luôn. Còn chị tôi thì không giấu được sự sung sướng, ngượng ngập Niềm vui lộ ra ở mỗi bước đi, giọng nói của chị ấy Một hôm, Mentin thì thầm vào tai tôi Này, chị có biết không, chị hai lấy chồng đấy Thế thì tốt chứ sao Nhưng mà chị có biết chị ấy lấy ai không Chị ấy lấy ai thế, em có biết không Lấy con ông Chanel đấy Thấy tôi chẳng nói gì sau cái tin mà nó cho là rất giật gân ấy, Mentin nổi cáo. Chị không biết gì à, chị hai lấy con của ông Chanel đấy. Thế thì sao? Làm gì mà em phải nổi giận thế? Hừ, như vậy là chị cũng về một phe với ba mẹ chứ gì? Chị không quan tâm đến chuyện này. Chồng nhà Mentin chơi thân với tôi nhất, thế mà nó cũng giận tôi thật sự. Sao chị lại không quan tâm được Nó hét lên với tôi và bất bình Chị phải biết là em không muốn thế Không thể thế này được Chị biết không Sợ nó càng cáu hơn Nên tôi nhịn nín thinh không nói gì Lúc đó mentin lại tiếp Giọng tức tối Thế chị không luôn nghe họ nói Nào là cái ông Genel con lừa Nào là đồ xuất vật Và bao nhiêu cái xấu khác của ông ta đó sao Thế mà họ lại muốn chị hai lấy con một ông như vậy Chị không thấy có sự liên quan nào giữa bố và con trong chuyện này cả. Tôi định khuyên giải Mentin cho nó bớt giận. Thế à, nhưng chị có biết con ông ấy ra sao không? Cả anh ta cũng không thể học cho xong trung học, mặc dù đã được ông bố bỏ tiền thuê thầy giáo dạy riêng, đã đút lót tiền của khắp nơi cho anh ta lên lớp. Những lời nói đó của người lớn là dối trá hay sao nào? Bà và các chú khác chả nói thế hàng ngày là gì? Này, chớ để mẹ nghe thấy em nói những lời đó, mẹ sẽ đánh vào đích đấy. Người lớn hiểu công việc hơn chị em mình mà em. Tôi lựa lời khuyên nó, nhưng Mentin giận đỏ mặt tía tai và không chịu thôi. Đấy, em biết chị rồi mà, chị cũng về phe với họ mà. Em còn tức mình với cả ba nữa cơ. Sao vậy? Còn sao nữa, mọi người đều nói xấu ông Genel đủ chuyện. Thế mà tất cả vẫn đi làm cho ông ta Phục vụ ông ta Tại sao lại như vậy? Nó quay ngoắt về phía khác và bỏ đi Rõ ràng cô cậu sợ tôi nhìn thấy nó khóc Vì khi nói những câu cuối cùng Tôi đã thấy cậu ta rơm rớm nước mắt rồi Từ hôm đó Mentin trở nên khó bảo và rất lì lợm Bắt đầu nó có bao nhiêu chuyện không tốt trong sổ liên lạc của nó Nó hỗn láo Nó không làm bài không học hành gì cả. Bà tôi rất lo lắng, hết khuyên nhủ đến dọa dẫm nó đủ điều, nhưng vô hiệu, nó vẫn chứng nào tật nấy. Tệ hơn nữa, nó còn bỏ học đi hoang nữa kia. Rồi thì nó đua đòi đánh lộn với các trẻ con khác nữa. Sáng ra, mẹ tôi dẫn nó đến trường, vào tận cửa lớp. Thế mà khi mẹ tôi vừa đi khỏi là nó cũng biến luôn. Khi ba tôi muốn hỏi xem tại sao nó lại đổ đốn ra như vậy thì nó chỉ im lặng, nhất định không nói gì. Tôi cũng thử dùng tình cảm để khuyên giải nó một cách nhẹ nhàng. Mentin liền ngắt lời tôi bằng một giọng rất người lớn, làm tôi đờ ra không nói thêm được câu nào. Chị hiểu làm sao được những chuyện đó. Mentin đã làm cả nhà không yên, mẹ tôi khóc lóc, còn ba tôi thì luôn cáu gắt lo âu. Một hôm trời tối đã lâu mà vẫn chưa thấy men tin về, cả nhà phải chia nhau đi các ngã tìm nó. Tìm khắp nơi chẳng thấy nó đâu cả, cả nhà lo lắng, mẹ tôi phát khóc lên. Mấy người bạn của ba tôi cũng chạy đến, an ủi mẹ tôi. Mọi người đang nghĩ cách đi tìm nó một lần nữa thì cô cậu mò về. Trong nhà không khí trầm hẳn xuống rất khó xử Mấy ông hàng xóm trước đó đã khuyên ba tôi đừng có đánh mắng nó Tất cả coi như không có gì xảy ra Một lát sau ba tôi gọi men tin lại và lựa lời khuyên nhủ nó Giọng ba tôi lúc đó sao mà dịu dàng ngọt liệm Này con trai của ba Nếu không đi học Đến trường không chịu làm bài Chỉ lêu lỏng thì chẳng nên người đâu con ạ à. Người ta Ai càng chăm chỉ bao nhiêu thì càng no ấm Hạnh phúc bấy nhiêu ngay từ bé cần phải chịu khó học hành để có lương vốn đảm bảo cho tương lai, cuộc sống sau này sẽ thêm dễ chịu. Phải cần cù con à. Đó là những lời dạy bảo muôn thuở của ba tôi. Lúc đó mấy chú bạn ba cũng mỗi người một câu nói thêm vào. Tay làm hàm nhai con ạ. À. Có làm thì mới có ăn con ơi. Muốn sung sướng thì phải làm việc và chỉ có làm việc mới khá được con ạ. À. Mentin nãy giờ im lặng ra dáng suy nghĩ, chợt ngẩng lên đột ngột hỏi. Vậy người đi làm được bao nhiêu tiền? Con nói sao? Càng làm nhiều thì lương càng nhiều chứ sao? Thế người thật chăm chỉ có được nhiều tiền bằng ông Chanel không ba? Câu hỏi của Mentin làm tất cả mọi người im lặng. Ai cũng hiểu nó định nói đến điều gì. Một lúc sau ba tôi mới gắn gượng tiếp tục câu chuyện ừ, Thì ba mẹ cũng từng là trẻ con Tất cả mọi người đều đã là trẻ con mà ừ, Nhưng hồi đó Mentin bỗng ngắt lời ba Ai không làm việc thì sẽ có nhiều tiền phải không ba? Ba tôi phát cáu Thế là thế nào? Vậy ra mày ba mày nói láo ư? Ừ. Mẹ tin khóc òa lên, nó nói qua tiếng nức nở. Ba mẹ nói thiệt đi, chăm chỉ hay lười biếng là tốt. Tại sao mọi người vẫn chơi ông Genel lười biếng? Chính ba và mấy chú vẫn bảo ông ta ngu, thộn, đầu bò đấy thôi. Thế mà ông ta có nhà máy, cửa hàng, công ty, rồi xe hơi nhà lầu nữa. Còn ông ấy cũng lại dốt nát ngu đần, không chịu học hành gì cả men tin chợt thôi khóc và gào lạc cả giọng con không đi học nữa đâu con chẳng cần học làm gì hết con sẽ giàu hơn cả ông Genel cho mà xem con sẽ bắt mọi người làm việc cho con ông Genel chả vẫn làm thế là gì rồi nó chạy vào phòng ngủ khóc tức tưởi Ba tôi lặng người đi mãi mới nói được Được rồi, được rồi con ạ à. Mày muốn làm gì thì làm nếu mày không muốn đi học nữa thì thôi Ba không ép Mẹ tôi vào buồn dẫn nó đi rửa mặt Một ông bạn cũ của ba tôi nhận xét Đó là lỗi của chúng ta Chúng ta đã nói bô bô đủ thứ chuyện trước mặt nó nên mới đến nông nổi này Lẽ ra không nên nói những chuyện đó trước mặt trẻ con Vợ ông ta ra hiệu cho ông ta bằng mắt về sự có mặt của tôi ở đó một ông khác nói tiếp nhưng mà thằng cháu nó nói cũng đúng đấy chúng ta đã học bao nhiêu năm rồi kết quả được gì có phải tất cả chúng ta đều phải nhờ vả cái lão xe neo ấy không sự thật là như vậy Ba mẹ tôi đã hiểu rằng men tin đổ đốn là do cả nhà cứ muốn có cuộc đính hôn giữa chị tôi và con ông Chanel. Mọi việc được xem xét và bàn bạc lại. Vài ngày sau, ba mẹ tôi chính thức từ chối lời cầu hôn của con ông Chanel. Rồi chị tôi cũng xin được việc và đi làm. Chị ấy đã chán ngấy sự nhàn rỗi ở không suốt ngày ngắp rồi. Thực ra chị ấy cũng chẳng thiết tha gì với việc đính hôn vừa qua. Lúc này, chị ấy lại có vẻ khoan khoái vì vẫn được tự do, lại được đi làm. Sau đó hai ngày, Mentin đi học trở lại như cũ. Nó trở nên một học sinh ngoan và chăm chỉ chả kém gì trước Có lẽ nó nhận thấy trách nhiệm đã làm lỡ cuộc đính hôn của chị tôi Nên cu cầu cố gắng học tốt hơn và ngoan hơn chăng Không khí gia đình trở lại thuận hòa vui vẻ Nhưng Mentin không còn gần gũi tôi như trước nữa Nó giận tôi vì đã không về phe với nó trong chuyện cũ Thực tình tôi cũng thấy nó đúng Song tôi làm sao mà có thể làm giống nó được Tôi viết thư này cho bạn sau bữa tối. Thư đã dài và tôi cũng đã rất buồn ngủ. Tôi đi ngủ đây. Mai, Chủ nhật mẹ tôi hứa cho chúng tôi đi xem múa rối. Chào tất cả các bạn, chúc các bạn luôn vui vẻ. Bạn gái Janet Bài học luân lý Istanbul ngày 30 tháng 11 năm 1963. Bạn Genep thân, cách đây hai ngày tôi đã nhận được thư bạn. Tôi đã muốn trả lời bạn ngay lập tức, nhưng kẹt một nỗi thầy giáo cho nhiều bài tập về nhà quá. Chính vì thế mà mãi tôi chưa viết được dòng thư nào cả. Dần dần, bọn tôi bắt đầu có cảm tình với thầy giáo mới. Trong lá thư trước, tôi đã kể cho bạn nghe chuyện lớp chúng tôi trả lời thầy hiệu trưởng khi thầy đến thăm sau việc đó, bọn tôi tưởng thầy sẽ giận tôi và Demi lắm. Nhưng không phải như vậy. Ngay cả tôi, trong đêm liên hoan đã làm đảo lộn hết cả việc của thầy làm, thầy cũng chẳng giận tí nào. Gần đây, thầy giáo tôi có vẻ chú ý nhiều đến các bài học về luân lý, đặc biệt là các bài giảng về sự hy sinh, xả thân vì nghĩa cả. Thầy hay kể một vài câu chuyện về các tấm gương con trẻ biết hy sinh quên mình vì một mục đích nào đó Kể xong, thầy thường đặt câu hỏi để chúng tôi suy nghĩ. Các em học được gì qua chuyện này? Chúng ta có thể rút ra kết luận thế nào? Bạn có biết tại sao thầy lại khoái tôi không? Bởi vì tôi hay phát biểu và thường tôi rút ra những kết luận theo đúng ý muốn của thầy. Thầy hay khen tôi. Hoan hô Ahmed, em nói rất đúng. Sau đó thầy nói với cả lớp. Thế đấy các em ạ. À. Các em cũng phải luôn luôn có ý thức xả thân vì Tổ quốc như em bé trong câu chuyện mà tôi vừa kể cho các em nghe. Nhưng có lần trong lớp tôi đã xảy ra tranh luận. Đó là vì tôi đã chán ngấy cái kiểu rút ra kết luận theo ý thầy. Hôm đó chẳng hiểu sao tôi lại muốn nói khác đi. Tôi muốn nói theo ý riêng của mình. Đại khái câu chuyện thầy kể cho chúng tôi như sau. Hồi chiến tranh có một đứa bé con nhà nghèo trạc tuổi bọn mình đã tham gia du kích. Hôm đó, nó nhận nhiệm vụ canh gác, theo dõi tình hình địch. Nó trèo lên một cây cao ở giữa cánh đồng để quan sát sự di chuyển của quân địch. Thấy giặc vào làng, em chạy về báo cho chỉ huy du kích. Đến giữa đường thì trúng đạn. Mặc dù bị thương nặng, em vẫn cố gắng về được sở chỉ huy báo cáo tin quan trọng cho quân ta. Em tắt thở trên tay những người đồng đội lớn tuổi Vừa kể xong thầy vội vàng chỉ tôi Nào Ahmed, hãy cho cả lớp biết chúng ta học được gì qua câu chuyện này Nhưng thưa thầy, sự việc có xảy ra như trong chuyện không ạ? À? Hay đó chỉ là một câu chuyện sáng tác để chúng em phải rút ra những bài học về sự hy sinh, dũng cảm của một gương sáng thiếu nhi ạ? À? Thầy giáo tôi bị một cú bất ngờ Ông không ngờ tôi lại hỏi như vậy Một lát sau ông hỏi tiếp Em bảo sao? Thật hay không thật có gì quan trọng? Thưa thầy, một câu chuyện thật rất khó có thể xảy ra như vậy được ạ. À? Tại sao em nói thế? Em không hiểu tại sao việc theo dõi địch là một việc quan trọng Người lớn không làm lại để một đứa trẻ 10 đến 11 tuổi làm Và chẳng hiểu sao lại đặt trạm quan sát ở giữa đồng trống Để một đứa trẻ bị chết oan uổng Thầy sốt ruột ngắt lời tôi Tất nhiên đây chỉ là một câu chuyện sáng tác thôi Sao thầy hỏi cả lớp Các em cũng suy nghĩ như Ahmed cả ư Không, không ạ à. Tất cả lớp kêu lên Chengis đứng dậy giống dạc nói Chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng xá thân vì Tổ quốc Phải dũng cảm không sợ hy sinh Chuyện kể muốn nhắc nhở chúng ta như vậy Rồi nó quay nhìn tôi như nhìn một con quái vật Chỉ duy nhất có Demi đồng tình với tôi Thưa thầy, em cũng thấy như Ahmed ạ à? Thầy hỏi cả lớp Theo các em thì tại sao Ahmed và Demi lại suy nghĩ khác các em? Lại Chengis to mòm nói Thưa thầy, các bạn ấy hay như thế lắm ạ à. Ra vẻ ta đây khác người Ngay lúc đó chuông báo hết giờ vang lên Thầy nói Thôi được, có gì chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận vào giờ học chiều nay Thật sự tôi thấy rất may vì đã đến giờ nghỉ Nếu không thầy mà hỏi nữa tôi sẽ chẳng biết nói sao Ra chơi, Chengis còn nhái tôi Ái chà, ông bạn định chơi trội đấy. Sama thì đe dọa, muốn khác người ư, rồi sẽ chẳng hay ho gì đâu. Tôi hoang mang, chả lẽ mình chơi trội với chúng bạn thật sao? Nhưng sự thật tôi không tin câu chuyện thầy kể chút nào. Trái lại, bọn bạn cùng lớp thì tin lời thầy lắm, vì ảnh hưởng của câu chuyện khá rõ. Bằng chứng là giờ ra chơi, nhiều ngọn cây cao trong trường đã bị chiếm làm đài quan sát địch Bọn bạn tôi thi nhau nã súng máy bằng miệng và dùng tập cuốn tròn lại làm ống nhòm nhìn ra xa. Tôi thờ ơ ngồi trên ban công xem chúng chơi trò chơi mới ấy một cách say mê. Ở một ngọn cây ngay gần cửa sổ chúng tôi, Chengis và Hussein đang cãi vã. Để tao trinh sát cho. Tao chứ, tao. Tiếng Hussein to nhất. Nhiệm vụ này chỉ huy giao cho tao, đây là đài quan sát của tao chứ Chỉ lát sau tôi đã nghe tiếng khóc của nó ở dưới đất chỗ gốc cây Chúng tôi chạy tới xem thì thấy nó bị thương do ngã từ trên cây xuống May mà vết thương cũng không nặng lắm Và người ta đã băng bó cho nó ngay Genghis tục vội từ trên cây xuống Mặt nó xanh như tàu lá Ai cũng hiểu là hai đứa xô đẩy tranh giành trên cây và Hussein đã ngã nhưng khi thầy giáo hỏi thì Sen không nói ai mà nó tự nhận lỗi. Thưa, không ai xô em cả ạ. À? Em bị trượt chân ngã đấy ạ. À. Hành động ấy của Sen làm tôi suy nghĩ mãi. Chiều hôm đó thầy giáo lại nói Nếu sự hy sinh lại có tính chất chủ định cho mọi người biết và khen ngợi hành động đó Thì không phải là hy sinh thật sự Tôi phân vân Vậy hành động của Hussein có phải là một sự hy sinh không? Hôm sau, lại một bài giảng về sự hy sinh xả thân vì nghĩa. Thầy giáo kể một câu chuyện đại ý. Có một đứa trẻ vì nhà nghèo phải đi ăn cắp để lấy tiền mua thuốc cho mẹ đang bị ốm. Nó bị bắt quả tang khi đang ăn cắp và bị kết tội. Một đứa trẻ khác tự nhận tội về mình để cứu giúp đứa kia. Câu chuyện khá đơn giản nhưng lại quá vô lý Xong tôi không dám nói Chỉ sợ thầy lại cho rằng tôi muốn chơi trội Nhưng rõ ràng ở đây Người ta đã lẫn lộn giữa cái ngốc nghếch trẻ con Và sự hy sinh cao thượng Thầy tôi thích thú đề tài này đến mức đã bàn với các giáo viên lớp năm khác và quyết định mở một cuộc thi viết trong học sinh về sự hy sinh, xả thân về nghĩa. Cuộc thi phát động sôi nổi làm cả trường phải chú ý. Ở lớp tôi, thầy giáo hy vọng ở tôi rất nhiều Riêng tôi muốn viết một câu chuyện về đề tài này theo ý thích của tôi. Tôi vùi đầu chăm chỉ viết ba ngày liền mới xong. Tóm tắt câu chuyện tôi viết như sau. Một đứa trẻ có em bị bệnh rất nặng. Nó rất thương em nên ngày đêm buồn rầu lo lắng. Chẳng có cách gì hơn vì nghèo không có tiền chạy chữa. Nó thường cầu nguyện. Lạy trời Phật đừng giết em con, hãy giết con đi, con xin thế mạng cho đứa em bé bỏng của con. Một đêm nó mơ, thấy một vị thần hung dữ đến nói với nó, Nào hãy theo ta. Như vậy lời cầu nguyện của nó đã được chấp thuận. Trời cho mi thế mạng đứa em, em mi sẽ được sống. Nhưng đứa trẻ không muốn chết, nó lại vang kêu nài với ông thần. Đừng giết con, con chỉ cầu nguyện với mọi người thôi, chứ con đâu có muốn chết, đừng giết con. Trong giấc ngủ nó la thét đến nỗi mẹ nó phải tỉnh giấc dỗ dành nó Ôi con tôi nằm mơ ghê quá Tại con đạp tung chăn ra ngoài bị lạnh nên mơ xấu đấy mà Con đắp chăn vào ngủ đi Tôi đọc câu chuyện viết xong cho ba mẹ tôi nghe Bà tôi rất hay khen ngợi những cố gắng văn học của tôi Nhưng lần này nghe tôi đọc xong Ông nhăn mũi tỏ vẻ không thích thú lắm Ông chú tôi nghe bài viết cũng chê tôi dở Chẳng biết tôi có thể hiện được những hiểu biết của mình về sự hy sinh dũng cảm không? Nhưng trong câu chuyện tôi nghĩ ra đã có ý chọc ghẹo những bài học sáo rỗng, không thực tế. Ngày thi đã đến, tất cả học sinh lớp 4 và lớp 5 tập trung ở trên hội trường lớn. Thầy giáo cũng có mặt đông đủ. Thầy hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng thi. Lớp tôi chọn ra được 6 học sinh dự thi lớp 5B có 5 sau khi rút thăm, tôi là học sinh thứ 8 lên đọc bài viết của mình. Đọc xong, nhìn qua bàn các thầy cô giáo đang ngồi, tôi hiểu rằng bài thi của tôi sẽ không được giải. Nhưng các bạn thì trái lại, chúng nó có vẻ rất thích. Tràng vỗ tay trong hội trường kéo dài khá lâu. Khi các bài dự thi đã được đọc hết, hội đồng chấm thi vào họp kính để quyết định trao các giải thưởng. Các thầy giáo đi hết, hội trường bắt đầu náo loạn, nô đùa, chạy nhảy, la hét ầm ĩ cá lên. Nhiều đứa dùng dây thun bắn những viên đạn giấy loạn xạ. Những viên giấy vo tròn, tuy nhỏ mà bắn rất đau. Về chuyện nhắm bắn này thì tôi không thông thạo lắm. Thậm chí tôi cũng chẳng biết ném một hòn đá trúng đích dù chỉ cách 5 đến 7 mét. Bạn bè vẫn chế giễu tôi là đồ con gái. Đang thơ thẩn chơi, Bất ngờ tôi bị một viên đạn giấy bắn trúng gáy, đau điếng người. Tức điên người, tôi quơ đại một dây thun của đứa bạn đứng cạnh và bắn một phát thật mạnh về hướng đã bắn tới. Ôi, thật là một viên trái phá bất hạnh. Đúng lúc đó, ban giám khảo tiến vào hội trường, đi đầu là thầy hiệu trưởng đáng kính. Viên giấy của tôi bay thẳng vào trán thầy như một viên đạn thật sự. Nét đầu đớn lộ rõ trên mặt thầy hiệu trưởng Ông vội đưa tay lên xoa xoa trán Mắt thầy long lên giận dữ Thầy giáo của lớp 5B đứng ngay lên bục giảng cảnh cáo chúng tôi Thầy ra lệnh Ai vừa bắn hãy bước ra khỏi chỗ lập tức Tôi rất sợ hãi Đang định bước ra thú tội Thì thầy giáo lớp tôi đã lên bục đe dọa học sinh nếu kẻ bắn không nhận lỗi ngay thì tất cả học sinh ở đây sẽ bị phạt. Từ nay đến tối không ai được ra khỏi đây, phải ngồi tại chỗ hết. Cuộc thi thế là hỏng, chả còn ai nhắc đến nó nữa. Tôi đứng dậy buồn rầu thú nhận. Thưa thầy, chính em đã bắn ạ. À? Thầy hiệu trưởng nhìn tôi từ đầu đến chân. Không, không phải em bắn, Thưa thầy đúng là em đã bắn đấy ạ à. Ồ không Tôi biết đọc ý nghĩa trong mắt người khác Em không phải là đứa đã bắn viên giấy đó Kẻ có lỗi nhất định không chịu nhận Còn em thì sợ các bạn bị phạt bàn ủ Nên em đã đứng ra nhận hết lỗi về mình có phải không Em muốn cứu giúp tất cả các bạn chứ gì Trong đầu tôi không hề có ý nghĩ đó Tôi ấp úng Thưa thầy em không cố ý Em không muốn thế, em em không nhắm vào thầy. Em nhắm vào chỗ khác nhưng em bị trượt tay. Xin thầy tha lỗi cho em ạ. À. Thầy hiệu trưởng đi lên bục giảng và bằng một giọng trang trọng rất cảm động, ông nói Này đây, tất cả chúng ta đã chứng kiến tận mắt một ví dụ điển hình về sự hy sinh, xả thân vì người khác. Bạn của các em đã nêu lên một tấm gương sáng ngời về lòng dũng cảm, Mặc dù không hề có lỗi Em ấy đã thú nhận lỗi để bị phạt một mình Còn hơn để tất cả các em phải chịu Hành động đẹp đẽ này đã cho các em một bài học Vì thế thầy sẽ tha thứ cho tất cả các em Câu chuyện em ấy viết chưa được hay lắm Nhưng hành động của em ấy rất đáng nêu gương Thầy mặt ban giám khảo Thầy tuyên bố em ấy được giải nhất Thế đấy, bạn thử nghĩ xem Tôi còn biết làm sao Mọi sự đã đảo lộn lung tung Tôi đang ở địa vị một kẻ có tội Trở thành tấm gương về sự hy sinh dũng cảm vì người khác Bạn có tin được không? Thật là một câu chuyện ngược đời phải không bạn? Chẳng biết bạn nghĩ sao chứ tôi thấy ngày tháng cứ như đứng nguyên tại chỗ vậy Tôi đã chế ra một cuốn lịch đặc biệt để tính xem đến kỳ thi cuối năm còn bao lâu nữa bạn phải biết rằng cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa đâu. Chúc bạn vui và khỏe. Bạn Ahmed